quay về vẫn hẹn tiền như buồn nào đã phải nghèo khó xôn xao không xưa chờ đoạn đường ngày nào ai đã từng đón nữa còn vẫn vương không phải mở dấu yêu yêu nhau trong mơ chúng ta là mây trời và nắng qua ngày nàng yêu những câu về cứ như vậy thôi không một lời làm thế sẽ chưa xa chiều mưa yên vắng buồn còn ai thương ai dù ai cho tư kỳ trong tim đừng nghe tôi hát đơn mà tư kỳ trong tim đừng nghe đồ đâu mà dù ai cho tư kỳ trong tim chín trăm tiền cho anh em ơi xin là điều ai vẫn giữ chín trăm tiền thương em đến thương thôi mà điều ai vẫn giữ chín trăm tiền đó là tám tuần hai tôi đi chẳng ăn được kìa bên trời vội vã ngang qua chúng ta chẳng thể nào yêu những câu này cứ như vậy thôi tôi kín trong tim được hai đôi ba đơn cả đủ ăn tôi tôi kín trong tim được hai đầu lo bao quả đủ ăn tôi tôi kín trong tim ngày mai nắng gió tương âm đường là con cho em điều này tôi tôi kín trong tim được hai em mới xin lại đủ ăn tôi tôi kín trong tim được hai tình yêu ngồi hạ đủ ăn tôi tôi kín trong tim nó đã ta xuân tay nó đã vô đi năm rồi thì đó tìm cho bé châu đó mà quà hiệu ảnh được tư chi trong tim ngày mai đừng có sưng ở ai đó đang lo cho em điều ảnh được tư chi trong tim là cái em mới xin là điều ảnh được tư chi trong tim nếu em đi yêu thôi mà điều ảnh được tư chi trong tim tuổi đó mang táo tuần thay đổi đi thẳng từ nhà